Vâng, xin chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của tranh gỗ Bùi Gia và nhiều khách hàng khi đến với tranh gỗ Bùi Gia cũng cảm thấy uh, rất là uh, vui khi mà đã bắt đầu phân biệt được đâu là một bức tranh đẹp và đâu là một bức tranh nó chưa đẹp và qua những câu chuyện đó thì chúng tôi lại sưu tầm lại những cái kiến thức để làm lên những bức tranh có hồn thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị bức tranh có tên là Tam Anh Chiến Lã Bố, một cái điển tích trong truyện Tam Quốc của Trung Quốc. Và trên ờ, bức tranh tổng thể này quý vị đang nhìn thấy đó là một cái hoạt cảnh uh, diễn ra cái cảnh chiến đấu của ba anh em Lưu Quan Trương với Lã Bố. Vậy thì điều gì làm cho bức tranh này trở lên sống động và điều gì nó tạo ra những cái luồng sinh khí và điều gì nó quyết định cái việc là người này đang chuyển động hay người này đang đứng im phải cần nói đến đó là cái độ mỏng của những cái giải và sau khi cái độ mỏng này nó đáp ứng được rồi thì nó nó thì nó sẽ dẫn đến một cái chuyện đó những cái độ lượng thì quý vị nhìn thấy là một cái giải của trương phi đây nó thể hiện một cái độ lượng uh, nó uh, đầu tiên nó nó mỏng thì nó sẽ tạo ra cái độ mềm và thứ hai là cái độ lượng thì nó sẽ tạo ra cái luồng gió thổi vào bên trong vậy thì nếu như mà không có một cái kỹ thuật về cái sự cảm nhận thảo ở trong cái uh, cái chuyển động của cơ thể thì chắc chắn là người thợ sẽ không thể tạo được ra một cái đường lượn mà nó có hồn như này và những cái khăn những cái giải này nó sẽ tượng trưng cho việc là đâm cái giáo này ra nó có mạnh hay không cái luồng khí mà ông trưng phi này ông tạo ra là có có đủ lớn hay không thế thì chúng ta đã nhìn thấy được là hai cái giải uh, mà chúng tôi đã thiết kế lên nó tương đối là bay và nó dính vào người và cái việc mà dính vào người bao nhiêu thì nó tượng trưng cho việc là tay ông ấy phải đưa ra một, với một cái lực rất mạnh bấy nhiêu thì uh, tay của ông ấy mới cản vào cái gió thì cái gió nó mới làm cho cái khăn uh, làm cho cái giải đấy nó dính vào người và đến uh, nhân vật thứ hai đó là nhân vật lưu bị và quý vị nhìn thấy là lưu bị đang lướt từ bên phải lao sang bên trái đúng không vậy thì điều gì để cảm nhận được là ông này ông đang lướt đi rất nhanh uh, và cái tay của ông còn đang đỡ kiếm như này thì phải phụ thuộc vào những cái vải áo và ở trên đây thì quý vị đang nhìn thấy đó là những cái giải áo này nó nó thể hiện những cái độ uh, cong này độ vòng này độ uốn uh, rất là mạnh và khi mà chúng ta thể hiện cái sức mạnh của ông ấy đang lao về phía trước thì cái dây vải này càng sát với người của ông ấy thì cái luồng gió đó nó vạt ra sau lưng thì nó phải càng căng cái vải để ra bao nhiêu thì nó sẽ thể hiện cái độ mà ông ấy đang lao lên phía trước bấy nhiêu thế còn là ở những cái phía xa này thì cái luồng gió đó nó tạo ra đằng sau nó tạo ra độ cuộn nó phật phật như này đúng không và khi mà nó càng phật mạnh bao nhiêu thì nó nó thể hiện cho cái sức mạnh mà ông ấy đang lao lên phía trước đó, cho nên là từ cái chỗ ống tay này lên đến vai lên đến lưng đó, rồi ờ, những cái chỗ con ngựa những cái rèm của con ngựa thì chúng ta cũng đều cảm nhận thấy là ông Lưu Bị đang lao lên với một cái ờ, cái sức lao rất là mạnh và chính con ngựa đây cũng đang thể hiện ở cái chỗ đó là con ngựa nó phi lên đằng trước đó, nên là khi mà làm một cái bức tranh thì chúng tôi sẽ cần phải cảm nhận xem là cái hình thể của cái người này đang chuyển động như thế nào và cái luồng gió tác động vào những cái chi tiết nhỏ Ờ, nó sẽ tạo nó sẽ đem đến cái hiệu ứng là người này đang chuyển động ở mức độ là nhanh hay chậm ở ờ, góc hình này thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rõ hơn đó là con ngựa này đang phi ờ, rất là nhanh đúng không? co được hết cả bốn chân lên với cái đà phi lên phía trước như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nếu như mà con ngựa đang phi mạnh như này mà cái quần áo nó lại không bay phần phật mà nó chỉ liều diều liều diều thôi thì chắc chắn là cái việc logic cũng như là cái thể hiện sức mạnh của cái nhân vật Lưu Bị ở đây là nó sẽ không tương xứng vậy nên là với một bức tranh uh, đẹp hay là có hồn hay là những cái chuyển động ở trong bức tranh ấy, nó phụ thuộc vào những cái tiểu tiết nhỏ như này và chính vì chúng tôi ờ, có những cái may mắn là được đọc những cuốn sách và được những người uh, khách hàng chỉ cho cho nên là chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm và đúc kết ra những cái việc này thành ra là làm cái clip này để chia sẻ cùng với quý vị Ờ, để chúng ta ờ, có cái sự lựa chọn với một cái tác phẩm nó phù hợp với túi tiền nhưng ngược trở lại là mình cũng hiểu đúng được cái giá trị của bức tranh ví dụ như cái vị thần tiên này ở trong bức tranh ờ, thanh xà bạch xà thì chúng ta nhìn thấy đó là vị này đang lướt đi ở trên mây và điều gì để giúp cho chúng ta hình dung ra là ông ấy đang lướt ở trên mây thì chỉ có mỗi một cái đấy là quần áo râu tóc những cái gì có thể bay được trong gió nó phải bay phấp phới thì chúng ta mới cảm nhận được là ông này ông đang lướt đi đúng không? thì uh, chúng ta đã nhìn thấy là ông này ông ấy đang đứng ở trên một cái khóm mây ở ờ, và ông lướt đi vào quần áo của ông ấy đang bay phấp phới nếu như quần áo của ông ấy bây giờ mà không bay phấp phới thì chúng ta chỉ cảm nhận được là ông này ông đang đứng im chứ không phải ông ấy đang đi ở ờ, đang bay thế nhưng mà với cái cái chuyển động của quần áo râu tóc và cái phất trần như này thì chúng ta đã biết được là ông này ông đang lướt đi ở trên mây đó rồi ví dụ như là một cái uh, bức tượng khác của người Trung Quốc người ta chế tác cũng thế chúng ta nhìn thấy là những cái giải giải quần áo này uh, rất là bay rất là mỏng và rất là thanh nếu như mà không làm được những cái chi tiết này thì nó sẽ không toát được ra cái hồn của bức tranh và chính vì như vậy cho nên là khi làm những cái bức tranh mà người hoặc là nhân vật lịch sử như này thì chúng tôi luôn luôn cố gắng chú trọng vào những cái việc tiểu tiết để làm những cái tiểu tiết này cho nó thật là sống động và chính những cái tiểu tiết này nó sống động được bao nhiêu thì nó sẽ bổ sung cái ý nghĩa cho cái nhân vật chính đó, ờ, nhìn từ phía sau đây quý vị ờ, cũng sẽ nhận ra là uh, cái nhân vật này uh, chị hằng này đang lao về phía trước đứng uh, giống như là đang đứng trước một cái ngọn gió và cái ngọn gió đấy nó thổi vào váy thổi vào áo thổi vào những cái giải ở trên người thì những cái cái giải này nó phải bay theo cái luồng gió về đằng sau hoặc uh, ngược với cái hướng của cái gió thì chính vì như thế cho nên là khi mà đục chạm hay là làm những cái sản phẩm này thì chúng tôi phải chú ý ờ, tạo ra cái luồng sinh khí cho cái sản phẩm ờ, một cái cảnh chiến đấu ở trong cái ờ, tác phẩm thanh xà bạch xà này thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn nếu như không có những cái giải quần áo này chúng ta có cảm nhận được là vị này đang lao xuống hay chỉ là đang đang giang tay ra để bay thôi rất là khó cảm nhận nhưng mà khi có những cái giải quần áo mỏng này bay này đó, rồi căng này đó, rồi kéo dài ra phía sau này cảm tạo cái cảm giác phật phật phật phật này thì chúng ta sẽ nhìn thấy đấy là vị này đang lướt xuống với một cái tốc độ rất là mạnh đúng không? và vị này uh, có một cái cái cái cái khí lực rất là lớn đó thì chúng ta sẽ phải xem những cái đường nét tiểu tiết như này và trước khi đục cái bức tranh tam anh chiến Lão bố này cũng thế chúng tôi cũng phải xem và tham khảo những cái bức hình này thì từ đó mình mới tạo ra cái luồng sinh khí cho bức tranh được nó chúng ta nhìn gần hơn thì sẽ thấy vị này cũng như thế đang và ờ, đi lao về phía trước Ờ, cái cứng là cái kích nhưng mà cái mềm là những cái giải này uh, nhưng mà chính cái mềm nó lại tô điểm cho cái phần cứng là cái cái thân thể đang bay về phía trước nếu như không có những cái phần mềm là những cái giải bay như này thì chắc chắn uh, cái cái thần khí của vị này cũng sẽ không thể thoát ra được nên là cái phụ ra nó sẽ bổ sung được cho cái chính ở và sang đến nhân vật uh, lã bố ở thì quý vị cũng nhìn thấy đó là những cái giải của của vị lã bố này Ờ, đang phi ở cái chiều là từ bên bên bên bên tay trái sang bên tay phải đó, ờ, và với một cái sức mạnh của cái nhân vật lịch sử là lã bố uh, được ví như là gọi là vô song đúng không uh, đánh được cả ba anh em lưu quan trương thì vị này phải có một cái sức mạnh rất là lớn rồi đặc biệt là vị này đang cưỡi con ngựa xích thố thì lúc đó vị này phải lao đi với một cái tốc độ đến mức độ như nào ờ, chính vì như thế cho nên là chúng tôi phải dựa vào những cái quần cái áo những cái dài để miêu tả cái sức mạnh của nhân vật chứ không phải là thể hiện ra là mặt nó hầm mố bao nhiêu nó nhăn nhó bao nhiêu cái đấy nó chỉ là một phần thôi nhưng chính những cái phụ này nó sẽ tạo ra cái câu chuyện sức mạnh của từng nhân vật đó và chúng ta nhìn ở cái uh, hình này thì sẽ thấy đó là uh, ờ, lữ bố đang lao đi với một cái tốc độ rất là nhanh đúng không? và con ngựa nó đang dướn cổ uh, phi về phía trước và với cái mức độ mà dướn cổ phi về phía trước cộng với việc là là lão bố đang phi cái kích ra đằng sau thế thì cái tay nó phải khỏe đó cái tay nó khỏe thì những cái uh, giải này nó phải dính vào tay với tay mình chắc như này thì một cái giải nó nó phải dính vào đây rồi sau đó là cái gió nó bật vào thì nó bay ra phía sau đó, chính vì như thế cho nên là khi làm bức tranh này thì chúng tôi ờ, đã uh, tìm hiểu và nghiên cứu để tạo ra cái điểm nhấn cho từng nhân vật và nhân vật uh, quang vũ uh, cũng như thế đang phi từ cái góc xa đến gần để tham gia vào cuộc chiến và trong cái uh, góc độ phi vào thì quý vị cũng nhìn thấy là tay của nhân vật quan vũ là đang uh, cầm cái đao để đỡ và chém từ dưới chém lên thế thì cái tay nó phải rất là cứng để lấy cái lực dồn vào trong cái cái việc là cầm thanh đao để uh, đánh từ dưới lên cho nên là cái phần uh, vải ở cái tay áo này là quý vị cũng nhìn thấy là nó phải bám uh, gần như là dính vào cái cái phần tay rồi sau đó là cái phần ống tay là nó sẽ tạo ra cái độ uh, gọi là phần phật ở trong gió đấy nên là những cái phần tiểu tiết như này nó sẽ tạo ra uh, cái cái cái sức mạnh cho cái nhân vật chính nên là khi mà nhìn một bức tranh hay là tham khảo một bức tranh thì quý vị cũng sẽ nhìn ở nhiều góc cạnh để biết được là bức tranh này nó thực sự có giá trị và nó tương xứng với số tiền mà quý vị sẽ bỏ ra thế còn nếu như mà mình không có cái góc nhìn như vậy thì đôi khi chỉ cân đối vào giá thì mình sẽ cảm thấy là nó bị đắt quá hay là nó không tương xứng đó quý vị nhìn thấy ở ờ, uh, cái bờm con ngựa đây nó cũng cũng cũng đang uh, lao bần bật phi bần bật bần bật ra phía sau rồi cái uh, lông đuôi của con ngựa cũng như vậy uh, những cái nó cứng như vậy nó còn còn tạo ra những cái độ sóng thì nhất định là những cái quần à, những cái uh, áo uh, ở bên ngoài rồi những cái uh, giải như này thì chắc chắn là nó phải mềm hơn và cái độ bay cái độ lượng của nó sẽ phải lượng hơn rất là nhiều và đây là một cái bức hình ở trong cái bức uh, thanh xà bạch xà tôi lấy ra để quý vị cũng có cái sự uh, so sánh đó là ở bên Trung Quốc cũng thế người ta đã nghiên cứu và người ta cũng đã uh, tạo ra rất nhiều những bức tranh đẹp thì trên bức tranh này quý vị nhìn thấy đó là uh, tại sao lại biết đây là đang có gió thổi qua uh, bởi vì là các ngọn uh, các ngọn cỏ này nó nghiêng về một hướng này uh, nó nó tạo ra cái luồng gió trong mình có cái cảm quan là luồng gió ở đây rồi cái thứ hai là những cái quần áo của hai chị em này mình đang cảm nhận là nó thổi từ bên trái sang bên phải đó, và ở đây là đứng trước một cái hồ nó rất là rộng lớn cho nên là gió nó sẽ uh, thổi rất là mạnh đó, và vì gió thổi mạnh cho nên là quần áo uh, rồi những cái áo choàng nó mới bay như này thế nếu như mà không tạo ra cái độ bay không tạo ra cái độ mềm không tạo ra cái độ uh, uyển chuyển thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ cảm nhận đấy là tại sao đứng ở trước một cái hồ nó lớn như này mà sao quần áo lại đứng im như thế thế thì ở đây chắc là không có gió nhưng ở đây là người ta muốn tạo ra một cái câu chuyện đấy là đây là đứng trước hồ và có những cái luồng gió thổi qua và luồng gió thổi thì nó sẽ làm lung làm cho cây ờ, rung động và đặc biệt là quần áo ờ, nó mỏng và những cái quần áo nó tơi ra thì nó sẽ phải bay ở trong gió đấy là cái nguyên lý khi mà thiết kế và chúng tôi ờ, nhìn nhận là như vậy đó và thông qua cái clip ngắn này thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là mỗi một bức tranh thì chúng tôi đều phải chú trọng vào việc là tạo ra cái bố cục đẹp và đặc biệt đó là làm ra những cái chi tiết uh, tuy là nhỏ tuy là ở phụ thôi nhưng nó lại là bổ sung cho cái chính rất là nhiều và chính cái chi tiết đó nó là những cái đem lại cái tinh tế và đem lại cái sự uh, tinh xảo và đem lại cái sự khác biệt giữa bức tranh này với bức tranh khác và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của tranh gỗ Bùi Gia. Xin gặp lại quý vị trong những cái clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi tranh gỗ Bùi Gia tưởng thức mỗi ngày trường tồn giá trị.